не 满地玫瑰香。 giờ suy tư Mấy hết hành trang những ngày sông cổ để cho gió biển di cư Anh thào lên tới cũng có ngày về hóa kiếp tân ra như quỷ hưởng Chẳng làm để em từ một cô bé sống gió với quanh mình quỷ đường Từ từ để mình từ tới chối bây giờ tôi khác gì đâu Tất chàng bằng lòng với chẳng tay nói tôi mình có khác gì nhốt cứ sao cánh việc của mình cái trước vô người chẳng lòng rồi lặng nhìn dòng nước con sông phớt bồi hồi một lần này ấy